Nên phái yêu cơ xâm hạ vũ ngắm ngầm cấu kết với Thái giám hộ công công đương triều Tàn sát trung lưu Gây đau khổ cho bách tính Âm mưu làm tan rã xã tắc đại đường xê ngang một chút Hai người đang làm gì vậy Lý Nguyên Phương Có phải đầu huynh cài sẵn đồng hồ không vậy Sớm không đến muộn không đến cứ đến giờ lúc này Nữ thần và nữ hán tử đúng là chỉ cách nhau một đường Huynh dám nói lại Nói lại, nói lại, nói lại xem Mùi Được rồi, được rồi Hai người có muốn đi cùng không Ai muốn đi câu cá với Quynh chứ Bên đó là gì vậy? Tao qua đó xem sao Thế nào? Sư phụ, Đồ Nhi đã đã thông kinh mạch của đứa trẻ này Có lẽ vài canh giờ sau sẽ tỉnh dậy Đứa bé không những bị chìm trong nước mà còn bị trúng độc Đồ đệ đoán Có lẽ đã có người tẩm độc vào nguồn nước Hơn nữa loại độc này rất mạnh Không giống xuất xứ ở Trung Nguyên chúng ta Xem ra Kinh thành sắp xảy ra chuyện lớn rồi Hồ Công Công Quả nhiên là ông muốn giết chúng ta Ông cấu kết với yêu nữ Đông Dương bề quạt hoàng thượng Ý đồ tạo phản Không sợ bị bại lộ sao Trời đất sáng tỏ ta không ác chính Dân võ bá quan nhiều như vậy Ông có thể tàn sát hết được sao Thừa tướng Xem lời của ông nói kìa Chúng ta làm quan cùng triều nhiều năm như vậy làm sao ta nỡ giết các ông được Nhưng hoàng thượng đã đích thân hạ chỉ muốn lấy mạng các ông Ta cũng hết cách Ta chỉ phụng mệnh hành sự Ông không thể trách ta được Ta khinh Kỳ thuật đông doanh lợi hại như vậy Bây giờ Hoàng đế đã hoàn toàn nằm trong sự khống chế của chúng ta Vậy còn chuyện ta giao ngài làm thì sao? Một tên cũng không còn Đã tiện hết tất cả xuống điện Diêm Dương rồi Tốt Cứ như vậy Kế hoạch của chúng ta Sẽ được thực hiện dễ dàng hơn nhiều dậy Sư phụ Đây là Hai con xem lớn tuổi rồi. Pháp luật, nói không linh thì là không linh. Có thể thấy hình như hoàng thượng đã bị thế lực tà ác nào đó thao túng. Không sai, có kẻ thao túng hoàng thượng, ý đồ mưu phản. À Kiệt, con ở đảo Lưu Ly cũng lâu rồi. Võ học, y thuật đều được ta chân truyền đã đến lúc dùng đến rồi. Sư phụ, con cũng muốn đi. Con nhất định phải tìm được người trong tranh. Sư phụ Người vào trong đi Đời người hiểm ác Các con phải hết sức cẩn thận Thật là phồn qua Một cái kinh thành đã to như thế Chẳng trách mọi người đều muốn ra bên ngoài ngắm nhìn thế giới Đẹp quá Đệ đại ca, huynh nhìn kia Đáng yêu không? Đệ đại ca, mùi muốn cái này Ông chủ, bao nhiêu tiền vậy? Hai quan tiền Đệ đại ca, đi thôi quỳnh đi dạo phố cùng muội một lát nữa nhé Nguyên Phương, để đưa muội ấy đi đi Một canh giờ sau chúng ta gặp lại nhau tại cổng thành Nhưng người ta muốn quỳnh đi cùng muội Ai đi cũng vậy cả mà Đi thôi Vậy muội đi nhé Tránh ra Tránh ra Tránh ra Tránh ra hết Tránh ra Tránh ra Tránh ra hết bạn Tiểu thư Tiểu thư Tiểu thư không sao chứ Ta không sao Còn không mau đa tạ Lan Quân Đa tạ Tiểu thư Tiểu thư Này Chẳng phải quỳ ấy ở bên kia sao Địch đại ca Địch đại ca Địch đại ca Địch đại ca à Địch đại ca Quynh đi đâu vậy Bọn muội tìm Quynh cả buổi mà không thấy Đi thôi Mùi gì vậy Mùi hương hoa anh đào rất nồng Ả à ta tinh thông tà thuật khống chế suy nghĩ của con người cả người toát ra mùi hương qua anh đào Nguyên Phương Để đưa Uyển Nhi đi tìm một khách điếm tá túc trước đi Quỳnh đi một lát rồi về Quỳnh Đệ đại ca Quỳnh đi đâu vậy Kỳ thuật đông doanh gì đó cái gì cũng tốt Chỉ có điều là loại dầu được chân cất từ xác người này Thật là khó nuốt Thứ này gọi là tinh thần long mã Ngài nói xem Có đáng hay không Vậy thì đúng Vậy thì hãy để chúng ta được khoái lạc Như thần tiên còn vài ngày nữa sẽ hoàn thành. Bây giờ hoàng đế đang ở trong tay của chúng ta. Chúng ta có thể lập tức chiến thắng. Như vậy đại quân của Đông Doanh chẳng phải sẽ có thể trực tiếp tấn công đến đây sao? Đông doanh bọn ta chỉ là một đảo quốc nhỏ bé Chỉ dựa vào quân lực Thì không thể đối kháng được với đại quân Trung Nguyên Hoàng đế cuối cùng rồi cũng phải chết Nhưng không phải bây giờ Chúng ta phải mượn tay hắn Loại trừ người lâm quân bảo vệ kinh thành Khiến trong thành rối loạn không yên Khi đó rồng không đầu Mới là thời cơ tốt để quân ta tiến vào Hôm nay Quỳnh đã nhìn thấy người phụ nữ đông doanh trong bức tranh. Nếu như Quỳnh đoán không sai, có lẽ chính ả đang sử dụng tà thuật thao túng hoàng thượng. Vậy chúng ta cứ thẳng tay bắt ả là xong rồi. Không được. Chuyện này e là không đơn giản như vậy. Bây giờ xem ra, hồ công công đó có lẽ dính líu ở bên trong. Chúng ta vẫn nên khoan hẳn đã thảo kinh xà. Thế này đi, Quỳnh sẽ vào hoàng cung một chuyến. Vậy để đi cùng Quỳnh, muội cũng muốn đi. Người đông mục tiêu quá lớn Hai người ở đây chờ huynh là được rồi Hồ Công Công này đón hoàng thượng đến phủ riêng của ông ta Lần này quân đệ chúng ta được thoải mái nhiều rồi Chuyện này nếu mà truyền ra ngoài Cẩn thận Hồ Công Công cắt lưỡi lấy mạng quân đó Đừng có nói bậy Hồ Công Công đã đón hoàng thượng đến phủ riêng của ông ta Xem ra còn rất nhiều người còn chưa biết Quỳnh rất lo lắng cho an nguy của hoàng thượng Quỳnh muốn đi hồ phủ một chuyến Tìm hiểu tâm tích của hoàng thượng Đền đại ca Quỳnh phải chú ý an toàn Nàng đã nghiên cứu đọc xong rồi Muốn làm thế nào Nàng muốn hạ độc vào nguồn nước Hương qua anh đã. Nhanh lên, nhanh lên Nhanh lên Lục soát thật kỹ cho ta Đào ba tất đất cũng phải tìm ra hắn quan gia Có chuyện gì xảy ra vậy Tối nay kẻ trộm đột nhập vào phủ Bọn ta đang truy tìm hắn Cô nương là tại hạ Đừng sợ Tiểu thư dạ. đang ở trong phòng phải không Các người đi nơi khác lục soát đi Vì an toàn của tiểu thư Chúng thuộc hạ nhất định phải vào trong lục soát Này quan gia Toàn bộ trên dưới phủ đều đã lục soát Chỉ còn gian phòng này thôi Này quan gia Không thể làm phiền tiểu thư Đã nói các người là đi nơi khác lục soát mà Tiểu thư đã nói rồi Các gì hãy đi đi được rồi Đến nơi khác lục soát Sao Quynh lại ở đây Sao cô nương lại ở đây Cô nương Bây giờ tại hạ có việc Đã đắc tội rồi Có chuyện gì sau này nói Nàng nói đã gặp qua hắn ta Phải Hôm đó hắn đã theo dõi ta đến đây Ra vậy Người này nhất định không phải kẻ đầu đường xó chợ Hắn ta đến đây Rốt cuộc có ý đồ gì Nàng hãy vẽ lại tướng mạo hắn ta Ta sẽ căn dặn thuộc hạ cho dù có đào ba tấc đất cũng phải tìm được hắn Một khi tìm thấy Giết chết, không luận tội Thuốc độc Tình thế cấp bách Nên không thể thám thính thêm nhiều thông tin nữa Để không hiểu Vị hồ công công này đức cao vọng trọng Tại sao phải cấu kết với người phụ nữ đông doanh đó chứ Sư phụ từng nói Người phụ nữ đông doanh này giỏi dùng tà thuật khống chế lòng người Đúng rồi ở Hồ Phủ, Quỳnh bắt gặp một chị cô nương trẻ tuổi. Không biết, cô nương ấy và Hồ Công Công có mối quan hệ gì? Nữ nhân sống chung với tên Hồ Công Công đó Thì có thể có gì tốt chứ Nhưng mà Các người đi nơi khác lục soát đi Quỳnh cảm thấy cô nương ấy không giống người xấu Chính là ngưu tầm ngưu mã tầm mã Ở hồ phủ còn có thể có người tốt làm gì sao Đệ cũng cảm thấy vậy Tại sao chúng ta không đi báo quan tố giác bọn chúng chứ Tố giác thế nào đây Nó không chừng hoàng thượng đang ở trong tay bọn họ Hơn nữa với tình hình ở Kinh Thành Trong triều có nhiều đại thần bị sát hại như vậy Đi báo quan Ai sẽ làm chủ đây Trước mắt Quỳnh thấy quan trọng nhất chính là tìm được hoàng thượng đang ở đâu, bảo vệ cho sự an nguy của người. Vậy rốt cuộc phải làm sao đây? Thật là nhiều thức ăn ngon Khách quan, đây là bánh bao mà ngài muốn Đề đại ca, ăn cái này đi Uyển Nhi Ai sai các người đến Nguyên Phương Để lại chăm sóc cho Uyển Nhi Huynh còn phải đi thăm dò nơi người đông doanh Điều chế thuốc độc Chuyện này vô cùng cấp bách Không thì sẽ có nhiều người bị đầu độc Để đại ca Huynh đi đi Mụi không sao đâu Bỏ đi Hay là để đệ đi cho Quỳnh ở đây chăm sóc tốt cho Uyển Nhi Võ công đệ tuy không mạnh bằng Quỳnh Nhưng bản lĩnh đi thăm dò tuyệt đối không thua kém Sau khi xong việc chúng ta hồi hợp ở đây được để biết A ta không? Để còn nhớ hình vẽ sư phụ đưa đệ xem Phải thật cẩn thận Giáo chủ Giáo chủ ừ. Tiến triển thế nào rồi Bây giờ đang phơi nắng Đợi phấn động hơi khô Thì có thể tiến hành bước cuối cùng rồi Rất tốt Đêm dài lắm mộng Đẩy nhanh tốc độ đi Thuộc hạ hiểu Đền đại ca Có phải muội sẽ chết không Uyển Nhi Ta đã hút hết phần lớn chất độc ra ngoài cho muội rồi Trong nửa canh giờ sẽ không có việc gì đâu Muội chờ ta Ta sẽ đi tìm thuốc giải cho muội Không Muội muốn Quynh ở bên cạnh muội Muội muốn được chết trong lòng Quynh Cô gái ngốc Không được phép nói bậy Mụ quên lời thề chúng ta từng hứa rồi sao Trên đời này Địch nhân kiệt muốn cưới Nhạc Uyển Nhi làm vợ Trên trời nguyện làm chim liền cánh Như hình dưới bóng Dưới đất Nguyện làm tranh liền cành Mãi mãi không rời xa Chờ Quynh nhé Quynh đi tìm thuốc giải cho muội Nhưng Quynh muốn đi đâu tìm cô nương là tại hạ Sự tình cấp bách Tại hạ có chuyện nhờ cô Cô nương dạ, dạ Tại hạ có chuyện nhờ cô Xin cứ nói Có người bị trúng độc đông doanh Không biết cô nương có thuốc giải không Ta có thể thử một lần Đây là Mạng Đà La Đen quynh cũng hiểu y học sao Vì ta có việc khẩn cấp Xuất môn dội vàng Không thể điều chế thuốc giải quynh chờ một chút Ta bốc thuốc cho quynh, Làm phiền rồi Bán hạ một vị Kỳ qua một vị Cửu hương trùng một vị ta có một chuyện không rõ Cô nương cứ hỏi Tại sao quân đánh nhau với người Đông Doanh Người Đông Doanh lén vào Trung Nguyên Dùng tà thuật hại độc bách tính Phía sau nhất định có âm mưu gì đó Đúng rồi Sao cô nương ở Hồ Phủ vậy Ta tên Thiên Nhi Đây là nhà của ta Nhà của cô nương Hồ Công Công đó là Ông ấy là phụ thân ta Phụ thân Nhưng chẳng phải ông ấy là Cha là sau khi mẹ mất mới tiến cung ờ. Xong rồi Cô nương Sự tình khẩn cấp Tại hạ cáo từ trước Việc này sau này sẽ cảm tạ Ta còn chưa biết quân tên là gì Tại hạ địch nhân kiệt Nào nào nào, nhưng lúc còn nóng uống đi nào Uống thêm tí nữa Thế này là muội sẽ không chết rồi Không được phép nói bậy Đợi những chuyện này kết thúc Chúng ta quay về đảo Lưu Ly thành thân ngay Quỳnh nói phải giữ lời <laughs> Uyển Nhi Thật sự ý nghĩ trong lòng Quynh Muốn cưới muội làm nương tử Vẫn chưa từng thay đổi <coughs> Hai người cứ tình tứ như vậy Có thể chú ý một chút đến cảm nhận của đệ hay không Mọi người đều là huynh đệ tốt mà Chúng ta nói đến việc chính đi Nguyên Phương để đi thăm dò có phát hiện gì không? Có, để đã điều tra phủ Hồ Công Công Phát hiện ở đó có rất nhiều người đông doanh đang phơi bột trắng Chắc hẳn là đang chế độc Bọn họ chế độc Nếu không phải là nhằm vào bách tính trong thành Thì là gì đối phó với các tướng sĩ giữ thành Tối nay Quỳnh sẽ đến Hồ Phủ Thám thính tung tích của Hoàng thượng Vậy để đến chỗ đó Đập tan cái nơi điều chế độc Muội Hai người đi đi Muội biết chăm sóc tốt bản thân mình mà Cây sáo ngọc này để lại cho muội Đợi huynh trở về Nguyên Phương, chúng ta đi. cô nương là tại hạ tại hạ là địch nhân kiệt khi nào có duyên khi nào mới có thể gặp lại đây Thiên Nhi Thiên Nhi Cha Nói cho cha nghe xem Con gái đã lớn Có tâm sự rồi cường qua anh đào Địch Lai Xem ra trên thế giới này Thật sự vẫn còn có người không sợ chết Địch Lan Người đâu Kéo ra ngoài cho chó ăn Đợi đã Cha Đừng mà Giao hắn cho ta Ta tự có cách xử trí Giải đi Nói Tại sao lại đến đây Ai phái người đến Xem bộ mặt anh Tuấn này của người này Ta thật không nỡ dụng hình với ngươi Bằng không ngươi xem thế này Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn đáp ứng yêu cầu của ta Mấy món đồ chơi này Tùy người chọn Muốn làm gì ta cũng được Đêm này Tài chính là của ngươi Được chứ Thế nào Được không Chuyện đó Cô lùi về sau một chút đi Cô nghe ta nói được Ngươi nói đi Thật ra Từ khi gặp cô nương lần đầu tiên Ta cảm thấy cô nương rất xinh đẹp dáng người cũng đẹp Chỉ là mấy năm nay Thật ra ta vẫn luôn thích Thích Ta thích nam nhân thích nam nhân ờ. thích nam nhân sao rượu mời không uống lại uống rượu phạt Bây giờ hối hận vẫn còn kịp Chờ người nửa canh giờ để suy nghĩ Ta trở về tắm rửa Đợi ngươi Ta thích nam nhân Làm đồ ăn ngon rồi à Quân về rồi hmm. Đệ đại ca đâu Vẫn còn chưa về Vẫn còn chưa về sao ừ. Vậy vết thương của muội thế nào rồi Mùi đừng quá lo lắng Có thể lát nữa Quỳnh ấy sẽ về thôi Thiên Nhi Ta đi rồi cô nương làm thế nào Cha ta xem ta như hòn ngọc quý trên tay Không sao đâu Địch Lan Quỳnh mau đi đi Muốn chạy Không dễ vậy đâu Khổ nhục kế Mau Cha Cứu con Thiên Nhi Thiên Nhi Thả con gái ta ra Cha Cứu con Muốn chạy sao Tiểu tử Địa lao còn có thể chạy thoát Bản lĩnh người cũng lớn thật đó Quá khen quá khen Hắn trúng một chưởng của ta Giờ lại ngã xuống đồng Dù không phải bị đánh chết Cũng bị ngã chết Địch Lan Địch Lai Không nhìn thấy gì thế này Địch Lan Địch Lan Sao tối thế này rồi mà còn chưa về Thật khiến người khác lo lắng Liệu có xảy ra chuyện gì không Cuối cùng quynh cũng tỉnh rồi Cô nương là ai Tại sao ta lại ở đây Ta là Thiên Nhi Thiên Nhi Thiên Nhi Thiên Nhi Quỳnh không nhớ sao Quỳnh nằm xuống trước đi Ta chỉ nhớ ta tên địch nhân kiệt Tại sao lại không nhớ ra những thứ gì khác chứ Lúc ngã xuống đã đập đầu vào đá Ta nghĩ Huynh là mất trí nhớ rồi Lạnh quá Lạnh quá Đến đây nào Chuyện đó Quỳnh nói trước đi Cô nương nói trước đi Cô nương nói trước đi Trời sáng rồi Chúng ta nên mau chóng rời khỏi đây thôi Ta đã nghỉ ngơi một đêm Thể lực cũng hồi phục Chúng ta lên đường thôi nào Đình đại ca Mụ dậy rồi Đợi đại ca về chưa Vẫn chưa Mùi ăn chút cháo trước đi Mùi Mùi phải đi tìm địch đại ca về Mùi phải đi tìm địch đại ca Mùi vẫn còn yếu Mùi chưa khỏe đâu Cẩn thận Địch Lan Cùng ta quay về trước Ta kêu cho Quỳnh mấy thằng thuốc Ta làm phiền cô nương rồi Không biết tại sao phụ thân và người đồng bà đông doanh kia Cứ như quyết muốn giết Quỳnh ấy Có phải là cứ che giấu Thân phận của mình tiếp hay không Tiến trình thực hiện kế hoạch cần nhanh hơn Chuyện xảy ra hai ngày nay khiến ta cảm thấy không yên lòng Nàng nói quốc dương đông doanh Giao mật hàm Lại nói gì vậy Chủ công hỏi thăm tình hình thực hiện kế hoạch Độc dược một khi được chế thành Lập tức hành động ngay Thế này đi Ta phái mấy người qua đó Cô nương Ta thật sự là bị chó sói rượt Mới rơi xuống hang động sao Nếu không thì sao nhưng ta cứ luôn cảm thấy có chút không đúng lắm Mình không thể để Quynh ấy biết được chuyện Phụ thân mình và Sam Hạ Vũ một lòng muốn giết Quynh ấy Có thể là Quynh ngã quá nặng Không nhớ gì cả thôi Đệ đại ca Địch nhân kiệt Cô nương biết tên của ta Quỳnh Này Quỳnh động thủ với đệ sao Không phải chứ Quỳnh đi suốt đêm không về thì cũng thôi đi Nhưng cũng không thể ra ngoài thay đổi phụ nữ chứ Quỳnh thế này có chút quá đáng rồi đó Các người nhận nhầm người rồi Địch Nhân Kiệt Quỳnh nói cho muội biết Cô nương ấy là ai Cô nương ấy tên Thiên Nhi Sao vậy Rốt cuộc Quỳnh làm sao vậy Quỳnh là ai Đệ là ai ư Không phải Quỳnh Cô nương Im miệng Ta với địch đại ca nói chuyện Ở đâu có chỗ cho cô nói chứ Vị cô nương này Sao cô có thể nói năng như thế Thiên nhi Chúng ta đi thôi Địch Nhân Kiệt Quỳnh đứng lại cho muội Cô nương này rốt cuộc là ai Hôm nay Quỳnh phải nói rõ ràng cho muội Chúng ta đi Địch Nhân Kiệt Uyển Nhi bị thương vẫn còn chưa lành đấy Quỳnh như vậy có phải quá đáng lắm không Cây sáo này mùi hãy giữ lấy Chờ quân quay về Sư phụ Sao người lại đến đây Có phải là nhớ con không Ta có chuyện nói với các con Sư phụ Tay con không sao chứ Ta nói các con nghe Định sư huynh của hai con Xảy ra chuyện rồi Nói như vậy để đại ca bị mất trí nhớ rồi Ta bất đắc dĩ rời khỏi đảo Chính là vì chuyện này Sư phụ Vậy người sẽ cùng chúng con Đi ngăn cản âm mưu hiểm độc của kẻ xấu phải không Sư phụ tuổi tác đã cao Pháp thuật nói không linh thì không linh nữa Ta sợ liên lụy đến các con Đám trẻ các con Sau này những chuyện lớn này Phải dựa vào các con Nghĩ gì vậy Không có gì dạ, Cô nương còn mua rượu à Khi muội còn nhỏ Mẹ thường dẫn muội đến đây chơi Đáng tiếc bà ấy mất sớm Phụ thân sau khi tiến cung Công vụ bận rộn Muội không có bạn bè Vậy nên mỗi khi tâm trạng tốt Hay tâm trạng không tốt Mùi một mình đem theo bình rượu Ngồi đây ngắm phong cảnh từ đằng xa Quỳnh xem Những đám bay này giống như có thể hiểu được tâm trạng của muội Ngoài tên ra Quynh Thật sự không nhớ gì hết sao Mùi không cần biết Quỳnh và cha trước đây xảy ra chuyện gì Có lẽ Quỳnh không nhớ ra gì Biết đâu lại là chuyện tốt Thuốc độc đã chế xong Chúng ta sắp có thể thành công rồi Nàng đừng quên đã hứa với ta Để ta làm hoàng đế Người ta ngay cả thân thể Cũng là của Ngài rồi Ngài thật là tham lam Mùi đến đưa quỳnh ít đồ dùng sinh hoạt Quỳnh nghỉ ngơi chút đi Làm phiền rồi Thiên Nhi Đa tạ đã cứu giúp giờ Quynh đi tìm thuốc giải cho muội Không muội muốn Quynh ở bên cạnh muội Đợi vết thương muội lành Chúng ta về đảo Lưu Ly thành thân Suy nghĩ gì vậy Nhìn huynh kìa Vết thương còn chưa khỏi Nên nghỉ ngơi nhiều mới đúng chứ Thiện nhi Cô nương cứu mạng ta Ta không biết nên báo đáp cô nương như thế nào Địch Lan Muội không cần quên báo đáp muội Thiện nhi tốt bụng như thế Mình nhất định phải nói cho cô nương ấy biết chân tướng Mùi chỉ muốn Quynh và Mùi ở bên nhau Mãi mãi không xa rời Thiên Nhi Nghe ta nói Không Nghe Mùi nói Thiên Nhi từ nhỏ đã mất mẹ Bây giờ ngoài cha ra Địch Lan là người mùi thân thiết nhất Thiền nhi Mùi vẫn chưa nói xong Từ lần đầu tiên khi Thiên Nhi gặp Địch Lan Mùi đã nhận định Quynh là người mà Mùi muốn lấy nhất Thiên Nhi bằng lòng giống như bây giờ chăm sóc Quynh cả đời Nhưng mà ta không Kiếp này Còn có kiếp sau nữa Định Lan mãi mãi không được phép rời xa Thiên Nhi Công công, tiểu nhân không dám nữa Công công tha mạng Dám phá hỏng chuyện lớn của ta May mà ta đã sớm có chuẩn bị Kẻ ra ngoài Cho chó ăn Công công Công công tha mạng Công công Cha Thiên Nhi Thiên Nhi Chẳng phải cha đã nói với con Không cho con đến đây sao Cha, cha sẽ không đối xử với địch Lan Giống như vừa mới nãy chứ Quỳnh à. ấy mất trí nhớ rồi Quỳnh ấy không còn nhớ gì hết Địch Nhân Kiệt mất trí nhớ rồi sao Cha Cha Nữ nhi có khi nào gạt người đâu chứ Thiên nhi Còn nữa Nữ nhi thật lòng thích huynh ấy Nếu cha muốn làm hại huynh ấy Con sẽ hận cha cả đời Không thì con thà cùng chết với huynh ấy cha Nếu như người dám lừa dối con gái ta Ta nhất định sẽ khiến người thịt nát xương tài Địch Lai Đi thôi Ngài nói tiểu tử đó mất trí nhớ Có đáng tin không? Thì nhi trước giờ không có gạt ta Ta thấy nó thật lòng thích tên tiểu tử đó rồi Nàng nói nên làm thế nào đây? Ngài nói xem Đệ đại ca Chúng ta nói chuyện riêng với nhau đi Rốt cuộc cô nương là ai Sao cứ cuốn lấy địch lan vậy Địch lan Cô nương dám gọi cô ấy là địch lan Cô nói đi Rốt cuộc cô đã hạ thuốc gì với địch đại ca Cô có mục đích gì Địch Lan Chúng ta đi Đứng lại Vị cô nương này Ta và Địch Lan sắp thành thân rồi Mời cô nương tự trọng Đệ đại ca Quỳnh nói cho muội biết đi Những gì yêu nữ này nói là thật sao Cô nương quay về đi Đừng làm lỡ chuyện lớn của ta Nếu đã là như vậy Cây sáo ngọc này Cũng không cần để cho muội gìn giữ nữa rồi Cây sáo ngọc này để lại cho muội Chờ huynh trở về muội quên lời thề chúng ta thề rồi sao Cuộc đời này Địch Nhân Kiệt muốn cưới Nhạc Uyển Nhi làm vợ Trên trời nguyện làm chim liền cánh Như hình giữ bóng Dưới đất Nguyện làm cây liền cành Mãi không xa nhau cô nương này Ta và Định Lan sắp thành thân rồi Xin cô nương tự trọng Rốt cuộc ngươi đã làm gì muội ấy Có gì nhắm vào ta Ngươi biết ta Xem ra chuyện các ngươi biết quả thật không ít Uyển Nhi Ngươi biết bản thân nên làm gì rồi chứ Uyển Nhi Mùi muốn làm gì Uyển Nhi Quỳnh là Nguyên Phương Uyển Uyển Nhi Bá phụ Địch à? Nhân Kiệt Người ở phủ của ta cũng được vài ngày rồi Ta cảm thấy ngươi là một chàng trai không tồi Bá phụ quá khen vốn dự định là mấy ngày đến sẽ gả thiên nhi cho ngươi Lo điều cho xong chuyện hôn sự của cả hai Nhưng hoàng thượng đột nhiên bảo rằng Có chuyện quan trọng Ta cần phải ra ngoài xử lý gấp Bởi vì ta công sự bận rộn Không thể phân thân ra được Nên tiến cử ngươi với hoàng thượng Không biết ngươi có đồng ý Thầy bá phụ đi hay không Được bá phụ ưu ái Địch nhân kiệt sẽ không chối từ Tốt Đợi ngươi từ bên ngoài trở về kinh thành Ta sẽ thay ngươi và thiên nhi Tổ chức hôn sự Đa tạ cha Được Vậy con đi chuẩn bị trước Để hắn đi cùng với người Đường xá xa xôi Có gì chăm sóc lẫn nhau Cha Con cũng muốn đi Con không thể đi Ta còn có chuyện tìm con Dân vâng. Vậy con đi thu xếp cho huynh ấy Nữ nhi cáo lui Đi nhưng kiệt cáo lui Địch Nhân Kiệt Khấu kiến hoàng thượng Địch Nhân Kiệt Khấu kiến hoàng thượng chăm sóc hoàng thượng cho tốt Hoàng thượng sao người lại Các người hầu hạ không chu đáo Thật sự ghê tởm Kỹ thuật đông doanh của nàng có phải mất hiệu lực rồi không? Không thể nào to gan Dám hợp mưu giết chậm Ngươi không phải là hoàng đế Ngươi là ai Các ngươi có tà thuật đông doanh Ta có thuật dịch dung Chẳng phải ta phái người đi phá án rồi sao Sớm biết người mất trí nhớ là đáng ngờ Lúc đó nên đuổi cùng giết tận Yêu nữ Nếu muốn người ta không biết Trừ phi đừng làm Người dụ dỗ Hồ Công Công Lợi dụng tà thuật đông doanh Thao túng hoàng thượng Ý đồ đoạt Giang Sơn đại đường ta Nhưng đáng tiếc Trời đất sáng tỏ Ta không thắng chính Âm à mưu của người sẽ không thành đâu Đề đại ca Chẳng phải là người ngã xuống vách núi rồi sao Người là người hay ma Tiểu già tà phúc lớn mạng lớn Tạo quá lớn Rơi xuống ngay cành cây tùng Thật ngại quá Làm người thất vọng rồi Thì nhi Cha Xảy ra chuyện gì vậy Thiền nhi Tên tiểu tử đó mất trí nhớ đều là giả Hắn ở bên con là vì muốn tiếp cận cha Hắn đang muốn giết cha Không thể nào Không thể nào Thiền nhi Cha có khi nào gạt con không Xem ra khó tránh khỏi đến một trận rồi Nếu như bây giờ ông có thể dừng tay Có lẽ ta sẽ niệm tình thiên Nhi, Tha cho một mạng Nằm mơ đi Nói như vậy Quỳnh luôn gạt muội Thiên nhi Ta Quỳnh chỉ cần nói phải hay không phải thôi Cha muội cùng với yêu nữ đông doanh Lợi dụng tào thuật Âm à mưu khống chế hoàng đế Đoạt lãnh thổ Trung Nguyên Đủ rồi Không cần phải nói nữa Đừng làm hại huynh ấy Thiền nhi Đứa con ngốc Bây giờ con còn bảo vệ hắn ta Hắn ta từ đầu đến cuối Đều là đang gạt con Con đừng có hồ đồ nữa Con xem Hai người bọn họ mới là một cặp Tiểu tử Ta thấy dốc người dáng dấp của người không tệ Qua đây quỳ xuống với lão nương Có lẽ ta có thể tha cho người không chết Chi bằng ngươi lại đây ôm chân của đại gia ta Có lẽ ta có thể dẫn tha mạng cho người đây Mỗi người ở đây đều sẽ bị trúng độc mà chết Sẽ sớm biến thành một tòa thành chết chóc thôi Trung Nguyên Sớm muộn sẽ là của quốc dương đông doanh bọn ta có thể người vẫn còn chưa biết đấy thôi Phấn độc của người đã bị ta thay thế thành bột mì rồi Người nói vậy Vậy chúng ta hãy cưỡi lừa mà xem sổ sách Chờ mà xem Cha Địch Lai Đừng đánh nữa Đừng đánh nữa Định Lan Cha Đừng đánh Đừng đánh nữa Thiên Nhi Chăm sóc Bản thân chờ tôi Cha Cha Cha Địch nhân kiệt Ngươi đừng hòng để ta chết trong tay các ngươi Thiền nhi Thật là nực cười Người đàn ông mà ta yêu nhất Đã giết người đàn ông thương yêu ta nhất Chỉ là tình hình lúc đó khẩn cấp Ta không có lựa chọn nào khác Nếu như giết ta Có thể quá giải mối hận trong lòng cô nương Thì hãy ra tay đi Thiên Nhi nhân kiệt Ta hận quân. 镇惊现连环杀人案，厉鬼索命，人心再慌乱。大唐神探出手解危难，抽丝剥茧终破最难案。欲知后事如何，且听下回分解。